Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh Chu Du Vlog Thì trong video ngày hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mà tìm cái nhà sáng tạo các KOL, KOC trên TikTok và gửi yêu cầu cho họ cũng như trao đổi với họ về cái vấn đề liên kết để họ có thể quảng bá cho sản phẩm của mình ha thì đây là một trong những cách hiệu quả nhất khi vì mình phải tự bỏ tiền ra chạy quảng cáo hay là mình phải tự bỏ tiền tự đăng cái sản phẩm lên và livestream ha thì tại vì cái cách nhanh nhất để mà quảng bá cái sản phẩm á, là dựa vào cái sự nổi tiếng của các KOL, KOC thì họ đã có thương hiệu sẵn rồi á, nên thành là việc mà họ PR cho sản phẩm của mình thì nó sẽ giúp cho sản phẩm của mình đạt cái độ tin cậy nó cao hơn nhưng mà làm như thế nào để chọn KOL, KOC một cách hiệu quả và làm thế nào để gửi yêu cầu cũng như trao đổi với họ thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người ha nào cùng bắt đầu với mình thôi let's go ok mọi người thì bây giờ mình chúng ta ok mọi người giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần hướng dẫn liên kết với tiktok để quảng bá sản phẩm ha. rồi tại mục sau khi bạn đang nhập vào cái trang seller nè seller tiktok homepage ha trang chủ người bán trên tiktok rồi tiếp theo bạn bấm vào cái mục tiếp thị liên kết đây nè rêu chuột và nó sẽ hiện là mục tìm nhà sáng tạo này bấm vào đây ha sau khi bấm vào á tại nó sẽ hiển thị tất cả những cái nhà sáng tạo nào đang làm về lĩnh vực này trên tiktok ha thì lưu ý là nếu mà bạn đã có quan tâm đến một cái nhà sáng tạo nào đó và muốn coi cái hiệu quả của anh ta như thế nào á thì mọi người có thể trực tiếp tìm kênh vào đây ha nhưng mà mình á thì mình khuyên mọi người là tìm theo cái ngành hàng nó sẽ dễ hơn thì ngành hàng nó sẽ đúng với cái đối tượng của mình hơn ha tại vì mình đâu có bán sản phẩm cho một cái tài khách hàng của một người đó đâu mình bán sản phẩm cho tất cả những người quan tâm đến một cái lĩnh vực nào đó trên tiktok ở đây mình bán trang phục nam thì mình sẽ ví dụ mình sẽ quan tâm đến cái ngành là những tiktoker đang làm về trang phục nam đây sau khi bấm vào á thì mọi người có thể nhìn thấy là tất cả những người nào liên quan đến trang phục nam đều làm ở đây ha rồi ngoài ra nó có rất nhiều cái bộ lọc nữa như là số lượng người theo dõi là bao nhiêu nè độ tuổi người theo dõi là bao nhiêu nè giới tính người theo dõi là nam hay nữ nè nhưng mà những cái này mình mình không quan tâm ha tại vì nó sẽ đưa ra những cái thông tin nó cái đẹp nó nhỏ quá thì sẽ không hợp lý lắm mình chỉ quan trọng vào cái cái ngành hàng thôi ha rồi tại vì biết sao mình ví dụ cho mọi người xem một cái này thí dụ như ờ, có những keo keo AC á họ chỉ có mười mấy k follow hai mươi mấy k follow nhưng mà cái hiệu quả họ làm ra video á cái đơn hàng nó nhiều hơn gấp mấy lần so với lại những người 500 k follow hoặc là 100 k follow trở lên đó là mình đã kiểm chứng rất là nhiều và mình đã không tin vào cái số lượng follow đó tóc cái thứ hai độ tuổi nè cái thứ ba là giới tính nè giới tính đó là ví dụ là giới tính nam nữ nè thì thời trang nam có thể nữ mua có chứ đúng không mình mua cho chồng mình mình mua cho cha mẹ mình nên thành là đừng có quan tâm vào những cái này mọi người quan tâm vào cái đúng cái danh mục sản phẩm và đúng cái, cái ngành hàng đó là được ha rồi vào đây ví dụ như mình thấy cái anh uh, trần trọng này là ok đi thì mọi người vào xem thử thông tin của ảnh nè cái anh này mình biết tại vì mình đã xem video của ảnh rồi ảnh là một người trước đây anh đăng một cái video là anh làm trong uh, ờ, vệ sĩ ở trong cái lăng chủ tịch hồ chí minh á nên thành là anh nổi tiếng và từ đó anh chuyển sang anh làm review thời trang trên tiktok luôn tại vì cái cái cái này nè cái form của anh nó chuẩn lắm tí nữa mình xem mọi người video mà mọi người cho cho mọi người xem tí nữa mình sẽ cho mọi người xem video mình mọi người sẽ thấy là cái form dáng của anh nó chuẩn ha rồi tại đây nó sẽ hiện tất cả các thông tin của cái anh KOC này số lượng follow là 337.800 người ha. rồi số lượng sản phẩm trong TikTok Shop hiện tại anh đang liên kết đó là 8 sản phẩm thì anh này anh không có bán bán thời trang nên thành là cái tám sản phẩm này đều là anh nhận video của anh nhận sản phẩm của người khác và anh lên video cho người ta và cái liên tiếp shop người ta ha nên thành là mình nghĩ là tại vì tám sản phẩm nó còn ít nên thành là mình khi mà mình nhảy vào mình liên kết với anh ấy mình sẽ còn cơ hội ha tại vì số, số lượng sản phẩm nó chưa nhiều á rồi xem tiếp cái dữ liệu khác của ảnh bao gồm số lượng buổi phát trực tiếp là là phát 53 buổi là nghĩa là rõ ràng là anh này có kinh nghiệm livestream đúng không thì trong khi mà anh livestream cái sản phẩm của mình á, thì có liệu liệu có ra đơn hay không tại vì nó có kinh nghiệm làm tới 53 cái video livestream rồi đó là cũng là một cái ha rồi tiếp theo cái thống kê nè anh coi nè số liệu thống kê người xem kênh của ảnh là 74,4% là nam và 25,6% là nữ thì đối tượng nam là đối tượng mình đang muốn quan tâm viện ngành hàng thời trang nam đúng không thì nó thành là nó hợp lý ha rồi độ tuổi từ 18 tới 24 chiếm 64,9% từ 25 đến 34 là chiếm 33,6% thì cái độ tuổi 18 tới 34 á, thì những người này là đang trong độ tuổi còn trẻ và cái nhu cầu mua sắm quần áo nó cao đúng không chứ còn những người trên 35 á, thì cái cái nhu cầu mua sắm quần áo của họ nó cũng không không không còn nhiều nữa do đó là cái độ tuổi này cũng ok hợp lại với lại cái shop của mình rồi tiếp theo mọi người xem qua cái video nè coi thử cái video anh làm như thế nào có đẹp hay không và có được tương tác nhiều hay không quên bấm vào xem trên tiktok nha mọi người bấm vào cái mục này nè à, anh này đẹp trai đúng không video này đang giới thiệu về cái quần ha rõ ràng lúc nãy mình nói là 1m78 56kg là dáng quá chuẩn luôn mọi người mọi người nhìn thấy nè thì với những người mà dán chuẩn như thế này á họ làm review thời trang là ok nhất rồi và chúng ta thử thêm chiếc blazer xem nó sẽ như thế nào nhé ok rồi mọi sao cho tớ xin tí xét nhé rồi ok ở đây nó có thêm thống kê là video có sản phẩm là những video mà nói gắn cái sản phẩm lên sản phẩm lên ha ví dụ như video này đạt tới 13 ngàn mấy lượt xem nè rồi mình xem sản phẩm thử nè là nè đó liên kết như là một cái ờ, quần cạp cao nè đó. video này sẽ làm giới thiệu cái sản phẩm này ha mình vào thử xem video ha quần gì giúp bạn có thể tăng lượng cái chiều cao trong mắt người khác hôm nay cùng tôi tìm hiểu nhé và đây là một phiên bản quảng cáo cao giúp mọi người có thể chia được cái tỷ lệ cơ thể người ra một cái khoản hơn <coughs> như mọi người thấy thiết kế của sản phẩm tầng cao này rất tinh tế hai bên và hai cái quy ok và chúng ta test thử cái độ nhanh của này một chút nhá đấy mình soạn này ok chưa cho họ là test cái độ nhanh cũng như là giới thiệu cái quần thôi làm tiếng một lên đồ Thank you. thì giúp bạn có thể tăng lượng chiều cao rồi sau khi mà xem hết tất cả video cũng như kiểm tra cái thông tin về cái ờ, anh Trần Trọng này mình quyết định là sẽ liên kết với liên hệ với anh để nhờ ảnh liên kết với lại TikTok shop của mình và quảng bá sản phẩm cho việc cái TikTok shop của mình rồi thì ở đây ờ, khi mà liên hệ thường thường mọi người sẽ bấm vào cái mục mời này đúng không tại đây mọi người sẽ loại hình cộng tác sẽ hay là hình thứ là thanh toán cố định và hoa hồng bán hàng thanh toán cố định là sao nghĩa là mình sẽ trả tiền cho nó khi nó lên video về sản phẩm nào đó của mình thì sẽ là một khoản cố định ha còn hoa hồng á thì sẽ dựa vào cái số sản phẩm mà nó bán được ví dụ như bán một sản phẩm mình chỉ để cho nó 15 phần trăm hay 20 phần trăm gì đó thì nó bán được ví dụ như bán được 10 sản phẩm thì mỗi sản phẩm chị em của mình là 15 phần trăm hoa hồng đó rồi nhập những cái tin nhắn mình muốn gửi cho ảnh là làm thế nào để ảnh có thể ờ, đọc được và anh có thể cảm thấy hứng thú với sản phẩm của mình ha cung cấp mẫu miễn phí thì bấm vào đây để mình cung cấp mẫu miễn phí cho anh ta nè thì đó là thông tin liên lạc của mình khi mà nói muốn liên hệ lại và bấm vào gửi thư mời thì nó sẽ hiển gửi cho anh một cái thư mời là có có nhà bán hàng này muốn liên kết với lại liên kết tiktok shop với lại anh và cái hoàn bao nhiêu phần trăm đấy nói chung là sẽ thông báo qua cái tiktok của anh đó nhưng mà mọi người lưu là mình không khuyến khích làm theo cách này ha tại vì bạn chưa biết người ta là ai người ta cũng chưa biết bạn là ai hết nên thành là cái việc mà cứ gửi thư mời như thế này á giống như là sợ spam á nó không có hiệu quả ví dụ như sản phẩm anh ta quan tâm thì không nói nhưng mà sản phẩm mà nó bình thường quá và anh ta không muốn làm á thì anh ta sẽ không quan tâm tới sản phẩm và cái lời mời của bạn nó không có ý nghĩa gì hết á nên thành là trước tiên mình muốn mọi người á, là liên hệ với ảnh trước là khi bấm vào một liên hệ này á nó sẽ hiện ra cái mục Zalo và cái email của anh anh nói ha thì mình có thể nhắn trực tiếp qua Zalo hay là gọi điện thoại để mà trao đổi với anh ấy là em có cái shop như thế này muốn liên kết với lại anh để quảng bá sản phẩm quần tay Âu chẳng hạn thì cái mức hoa hồng em đang để trên shop hiện tại là bao nhiêu phần trăm đó và em có trả hoa hồng cho anh là bao nhiêu phần trăm đó thì sau khi trao đổi thành công hết thành công xong á, thì mọi người bấm vào mời ha thì khi mà hai bên đồng ý thỏa thuận rồi á, thì cái việc mà diễn ra tiếp tục nó nó mời anh ta để mà review á, thì nó dễ lắm rồi mọi người sẽ bấm mời đây để mà mời anh ta ha rồi thì hoặc là một cách nữa là mọi người có thể vào đây mọi người chọn kế hoạch nhé mục tiêu mới rồi mọi người chọn một sản phẩm nè để hoa hồng cho nó để hoa hồng cho nó rồi ví dụ là học 25 phần trăm đi rồi mọi người nhập tên của anh, anh Minh Trọng này ha thì lưu ý là cái phần tên này á mọi người nhập là cái phần đây là minh trọng chấm chín bảy này chứ không phải là tên hiển thị ha cái id tiktok nó khác với lại cái tên hiển thị đây nè ví dụ mình nhập minh trọng nè đó đây nè anh minh trọng chấm chín bảy nè rồi rồi mình bấm gửi là nó sẽ hiện thông báo yêu cầu liên kết bên tiktok của nó và nó chấp nhận thì nó sẽ diễn lên tiktok shop cái phần uh, gian hàng của trang cá nhân của anh đó ha đó là liên kết thành công rồi thì sau này ví dụ như anh nói lên video mà nó có ờ, lượt mua hay là nó có sản phẩm nó có đơn hàng nó sẽ béo về cái trang chủ tiktok shop của bạn ha hoa hồng mình sẽ trực tiếp trừ lên sản phẩm luôn để chuyển qua tài khoản của anh anh, anh Minh Trọng này rồi cái video um, hướng dẫn liên kết với lại ờ, nhà sáng tạo trên tiktok đến đây là hết chúc mọi người có thể tự thực hiện và thành công ha rồi những cái video tiếp sau sau cái video này á, thì mình sẽ định làm một cái video nữa là về cách như thế nào để điều giá với lại KLC và mức hoa hồng cho KLC bao nhiêu là đủ thì nếu mà ai quan tâm á, thì mọi người để lại bình luận bên dưới ha và đừng quên ấn đăng ký kênh mình để mà mình ra video thì mọi người sẽ nhận nhận được cái video nó nhanh hơn ha rồi ngoài ra nữa là ở dưới phần mô tả mình có để một cái group zalo về group riêng của mình về cách để mà hỗ trợ các nhà bán hàng tiếp shop thì cái này á mọi người lưu ý là mình không phải là người đào tạo và không có bất kỳ một khóa học nào hết tất cả những gì mình chia sẻ với mọi người á nó đều là miễn phí dựa vào kinh nghiệm kinh doanh của bản thân và những cái gì mình biết được ha có thể đúng có thể sai nhưng mà đó là mình muốn tạo group đó zalo đó để mọi người có thể vào và anh em trao đổi với nhau giải đáp những, những thắc mắc và cùng nhau phát triển và kinh doanh trên tiktok shop ha thành lại ai quan tâm thì có thể join vào cái group zalo mình để ở bên dưới phòng mô tả ha. chúc mọi người thành công